Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm nhà lô C4 khu quy hoạch đường 3 tháng 2 Hải Thượng, phường 1 thành phố Đà Lạt, giá 7 tỷ đồng, diện tích 36,6 m2, diện tích sử dụng 154 m2, sổ xây dựng riêng. Đường ô tô hướng Tây Nam, Kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu, hai phòng khách, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, tầng trệt để chống kinh doanh. Cách đường Hải Thượng 20m, cách bệnh viện đa khoa 200m, gần chợ dân sinh, trường học, chợ Đà Lạt. Nằm trong khu vực có dân cư sầm uất, an ninh cao, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm đất Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, lô 1 45,2 m2, giá 5,2 tỷ đồng, lô 2 45,9 m2, giá 5,8 tỷ đồng, sổ xây dựng riêng, lô 1 hướng đông bắc, lô 2 hướng đông bắc tây nam, đường ô tô, cách đường Phan Đình Phùng 20 m gần chợ Đà Lạt nằm trong khu vực có dân cư sầm uất, an ninh cao, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm biệt thự Mang linh phường 7 thành phố Đà Lạt, giá 14,5 tỷ đồng, diện tích 209 m2, sổ xây dựng riêng. Kết cấu bao gồm một trệt, hai lầu, 6 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, 5 nhà vệ sinh. Hướng Bắc, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, nằm trong khu biệt thự Richland, gần Mây Lang Thang. Thiết kế sang trọng, có nhiều cây xanh, có sân vườn, view thoáng mát, an ninh cao, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất mặt tiền Bạch Đằng phường 7 thành phố Đà Lạt giá 12,5 tỷ đồng, diện tích 140m2, bề ngang 6,3m, sổ xây dựng riêng, tặng kèm giấy phép xây dựng. Đường nhựa hai làn, hướng Tây, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3 km, cách chợ dân sinh 2 phút đi xe, gần cây xăng, trường học, bệnh viện, nằm trong khu vực tập trung dân cư đông đúc, an ninh cao thích hợp để đầu tư định cư hoặc kinh doanh. Địa ốc Five Star xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.